một số cái vấn đề một số cái kinh nghiệm để anh em có thể biết được bên trong là chẵn hay lẻ chính xác 100% và có thể hướng dẫn tới anh em một cách điều khiển quân vị theo ý muốn của anh em rất nhiều anh em cũng đặt ra những câu hỏi là quân vị ba đĩa xanh chín làm sao có thể là biết được bên trong là chẵn hay lẻ hoặc là quân vị ba đĩa xanh chín làm sao có thể giữ được chẵn hay giữ được lẻ thì anh em nên xem clip của Tấn Phạm CBB và đừng quên đăng ký kênh của Tấn Phạm CBB nha đây anh em đang xem quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín là quân nam châm thì nó sẽ hút nam châm này còn quân này là quân thường này tấn sẽ sóc cho anh em xem và biết được bên trong là chắc hay lẻ chính xác 100 phần trăm nhé là cân tay em bát sóc này đấy mở ra bên trong là sấp đôi chính xác 100 phần trăm chẵn thừa trăm triệu này đó anh em nhìn không sấp đôi đó khi sấp đôi như thế này quân vị bát đĩa xanh chín thế làm như thế nào để biết được như vậy thì đơn giản một điều thôi quân vị bát đĩa xanh chín tấn có kinh nghiệm trong 10 năm về bộ môn sóc đĩa bịp này rồi anh em chỉ cần kết bạn qua số hotline ở trên màn hình 0974 43 tứ quý 9 0868 02 tứ quý 5 Zalo bên Tấn Phạm CVV anh em chỉ cần à, kết bạn Tấn sẽ hướng dẫn tới anh em chia sẻ tới anh em một số cái kỹ năng này để anh em có thể đi chơi sóc đĩa một cách hiệu quả nhất an toàn nhất và chính xác nhất có thể gỡ gạc lại những gì mà anh em đã thua tha đây tấn sẽ biểu diễn lại cho anh em xem quân vị bãi đĩa hoàn toàn xanh chín anh em nhé đang sấp đôi này sóc này cân tay người bát sóc này đấy, anh em chỉ cần sóc xong anh em đặt xuống như này lẻ 100 phần trăm ba vàng quân ở giữa bát bát này là bát chợ anh em nhé bát này là 100 phần trăm bát chợ quân vị là hoàn toàn xanh chín đó mình vẫn có thể là chiến thắng được cũng bật bí cho anh em đây được gọi là đòn chuột chạy trên mây chuột chạy trên mây tức là quân vị bát đĩa xanh chín mình có thể là nhìn thấy bên trong bát trong đĩa và cái đòn thứ hai quân vị bát đĩa xanh chín nhưng vẫn có thể là biết được bên trong chẵn hay lẻ thì đây tấn sẽ dùng một cái bộ này và có thể điều khiển được theo ý muốn của anh em nhé vì sao có thể điều khiển được thì có hai cách bây giờ Tấn sẽ bật bí luôn để anh em không tò mò đây là bộ quân chẵn mình sẽ điều khiển lên chẵn lên lẻ theo ý muốn đây đây là một bộ quân chẵn anh em nhìn không nó sẽ đi kèm một cái kèm nam châm này thế bây giờ có rất nhiều anh em cũng hỏi là không đưa được quân vào thì làm sao mà đánh được cái quân chẵn này anh ơi Tấn chia sẻ với anh em luôn đây có rất nhiều cách để anh em có thể đưa quân vào ví dụ người ta đang chơi bằng quân tép kia anh em sẽ hao cái vị này vào người ta đang chơi bằng quân tép này và cùng một cái lưng giống nhau nhé cùng một lưng lá bài giống nhau nhé chơi bằng quân tép này đơn giản một điều khi người ta cắt vị xong ấy hoặc là anh em có thể lau bát lau đĩa này bây giờ để tôi lau qua cái đĩa thế là khi anh em lau xong ấy là anh em chỉ cần thả bộ vị của anh em vào là anh em có thể chơi được quân điều khiển chẵn lẻ theo ý muốn và cái quân điều khiển này quân điều khiển này anh em phải được sóc cái anh em nhé còn nếu không sóc cái thì anh em phải kéo đĩa về cái này anh em có thể để trong ví trong ống chân bây giờ ví dụ mà đang là tứ tử đi đang là tứ tử trắng này dân làng người ta hay đánh lẻ mình sẽ sóc lên sắp đôi cho anh em xem này nào em nhìn cân tay em bát sóc này đấy một trăm phần trăm bên trong là chẵn sấp đôi đó chính xác chưa anh em chuẩn 1000% luôn ví dụ đang là chẵn này mình sẽ giữ chẵn tiếp cho anh em xem nhé à. anh em chỉ cần rê rê rê, rê về đây là xong rồi chẵn tiếp đó 1000% là chính xác chẵn thế bây giờ đang là chẵn này làm sao có thể đánh được con lẻ điều khiển theo ý muốn đơn giản một điều thôi anh em chỉ cần lật cái kẹp này lại là anh em có thể sóc lên lẻ bây giờ tôi sẽ sóc cho anh em xem nhé à mở ra là lẻ chắc chắn luôn nhé nào ba đồng trắng anh em thấy không quân kẹp nam châm này nó sẽ hỗ trợ cho anh em điều khiển quân vị theo ý muốn đang là chẵn qua lẻ đang là lẻ giữ lẻ đang là lẻ lại muốn lên chẵn đều đều hết này cho lên chẵn này đó anh em chỉ cần thuê nhẹ về đây cái là lên chẵn này chẵn thừa này chính xác này anh em nào mà muốn sở hữu cho mình một cái bộ sản phẩm đồ chơi sóc đĩa bịp bên Tấn Phạm CBB đây thì à, anh em có thể đặt hàng nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền bên Tấn thì à, cam kết cho anh em là lỗi một đổi một có thẻ bảo hành đầu cuối đó à, anh em nào ở gần thì có thể lên cơ sở trực tiếp tại Hà Nội hoặc Sài Gòn à, và đừng quên là đăng ký kênh của Tấn Phạm CBB để theo dõi nhiều clip và Tấn chia sẻ tới anh em nhé Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em